Xin chào mọi người, hôm nay là một ngày đẹp trời và video trở lại đâu đây à, ờ, Vi rất muốn đăng cái video này lên vào đúng Valentine Nhưng mà có vẻ như là không kịp rồi à, Tại vì à, um, buổi tối Vi mới coi video này Mới đi làm về luôn mọi người à, Cho nên là chắc là có lẽ là mùng, mùng, mùng 4 mùng 4 mới đăng video này lên ha hôm nay là mùng 3 à, mọi người ăn tết có vui không có khỏe không à, vi thì ăn tết một mình <laughs> ở tại sài gòn tại vì đi làm à, rồi không có về quê chỉ nghỉ được có một ngày mùng 1 thôi rồi đi làm tiếp liên tục à, chăm chỉ cày cuốc vì một tương lai tươi sáng hơn <laughs> ok à, trước mặt mọi người là ba một bài ha thì hôm nay vi hưởng ứng phong trào valentine valentine của vi là với mọi người đó à, và tất cả các bạn subscriber kênh youtube của Vi <laughs> với những bạn đang coi video của Vi nó là những tình yêu to lớn rồi đó hôm nay Vi không có Valentine riêng với ai hết ừ đó và nhà tự nhiên có động lực rất là nhớ mọi người luôn đó cho nên là muốn quay video này à, để à, gửi lời nhớ thương đến mọi người ok thì à, bộ đầu tiên ha đây là lá rửa vờ từ bộ đầu tiên bộ Selai Tarot đây đó nhìn cho kỹ nha rồi chọn cho mình một bộ mình thích tiếp theo là The Lover từ bộ Romantic Tarot đây thấy thấy lá này tự nhiên tuổi thân ghê rồi lá thứ ba là bộ còn lại bộ cuối cùng The Lover từ bộ Illuminative đó rồi hít một hơi thật sâu nào à, rồi hãy mở cái phần mô tả ở bên dưới ra và chọn cho mình một tụ bài à, Veri rất là rõ những cái thông tin về bộ bài bị sử dụng trong video cũng như là mất thời gian video bỏ ở dưới phần mô tả mọi người mở phần mô tả mở ra chép cho nó lẹ nha và trong video hôm nay thì Vi xin à, được uh, nói trước với mọi người là tại vì không nghiệp Vi quá là bận đi nên Vi sẽ không có thời gian để Vi edit cái video này cho nên là à, không có nhạc cũng không có lồng tiếng là cũng không có chuyển cảnh rồi không có gì nói chung là Vi quay video như thế nào thì Vi sẽ đăng lên y chang như vậy đó à, nói chung là mọi người cũng thông cảm ha lúc trước là Vi nghĩ là Vi bị uh, thất hứa đó mọi người Vi nghĩ là uh, à, Vi có Tết vì ờ, được ở nhà thì không phải đi học thì vi đi làm về vi phải có thời gian để vi quay video cho mọi người tuy nhiên là à, nói trước thì bước không qua lo bỏ trắng răng thì cũng không làm được gì à, <laughs> trời cuối năm bị nghiệp quật bận sắp mặt luôn không có thời gian để mà thở luôn mà chưa kể ở nhà còn có một số chuyện cần vi giải quyết nữa cho nên cũng nói chung là nó cứ nó cứ mệt mệt nó cứ ải ải nó cứ hết pin làm sao ấy à, cũng không quay video được có quay mấy cái clip ấy, nó cũng hơi hơi hơi kỳ kỳ nói nó không có đâu ra đâu nữa đâu cũng không có đăng lên cho mọi người thì đó cho nên là um, mọi người có thể thông cảm cho vi về cái việc mà vi quay video nhìn nó hơi cù cùi và hôm nay nha à, đó rồi không dài dòng nữa à, chúng ta cùng bắt đầu video luôn nha những bạn chọn tụ bài đầu tiên trời ơi mọi người hôm nay á hả ở phòng trọ một mình nó vắng kinh khủng luôn trời ơi bởi vì với mới được nói chuyện lớn như nè bình thường hả nói toàn là thiều thào thiều thào y chang như nói chuyện vào tay của anh người yêu <laughs> hôm nay mọi người đi chơi Valentine với ai vậy à, còn Vi thì ở nhà à, quay Valentine với mọi người ừ. thấy Vi yêu mọi người chưa trời ơi mà mọi người có để ý là bên Sài Gòn rất là lạnh không ừ. lạnh ghê làm cho một cái con độc thân như mình còn càng lạnh hơn nữa nói chứ mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nha à, giữ gìn sức khỏe để à, ăn tết à, chất lượng à, giữ gìn sức khỏe để có thể xem video của vi <laughs> ok tiếp trước các bạn là ai đó Đồ sinh vào một à, một cái mở bài nó rất là chất lượng Guinness World wow mm năm cấp và wow. rồi tiếp trước các bạn là các bạn là một cái người uh, rất là giỏi các bạn uh, thông minh các bạn biết dùng ngôn từ à, và những những cái lá bài này á, là mình cảm giác như là bạn là một cái người mà uh, ở trong kiếp trước các bạn sẽ là một, có thể là các bạn uh, sống trong những cái triều đại khác nhau thì không biết ở ở cái thời đại nào nha nhưng mà cái cái cái cái cái cái từ những lá bài này mình cảm giác á, từ lúc trước á, các bạn là một người rất là nổi tiếng nhưng mà các bạn là một cái người không có thích uh, thể hiện mình trước công chúng á có nghĩa là à, một cái kiểu à, kiểu như thần điêu đại hiệp á mọi người kiểu à, ta gọi là anh hùng anh hùng mai danh ẩn tích hả à, ta gọi là vậy ha kiểu như là không có thích phô trương mình ra công chúng không phải là một cái minh tinh bạn bạc nhưng mà bạn rất là nổi tiếng bạn bạn là một người mà à, giống như người ta luôn luôn ca danh mà ca ngợi các bạn nhưng mà mặt mũi các bạn sao các bạn à, như thế nào các bạn cao to mập ốm gì đó thì không ai biết hết à, chỉ các bạn mới biết thôi mà bạn có một cái tâm hồn rất là già cỗi ha đây mình có lá kinh quơ nè bạn là một cái người rất là thông minh và các bạn thích một mình à, lá nam cấp này cũng vậy có nghĩa là các bạn thích ừ, ở trong cái thế giới của mình thôi à, mình cảm cảm thấy như này các bạn là một người có thể là nhà văn một người họa sĩ nhưng mà không thích ừ, bóc lít bản thân của mình ra là một người rất là bí ẩn à, còn ở trong kiếp này các bạn có thể nghĩ đến như là Alan Walker nè một cái người chơi nhạc mà người ta không có thích thể hiện cái mặt của mình ra bên ngoài mọi người không kiểu ờ, kiểu kiểu như anh hùng thầm lặng á ừ ừ kiểu vậy ừ, ừ. khá là thú vị ha à, mình cũng ờ, thích người nổi tiếng kiểu như vậy à, mà mình cũng mong mình có thể trở thành như vậy <laughs> à, nếu mọi người cảm giác như hôm nay là mình phẫn hơn bình thường rất nhiều thì mọi người thông cảm nha tại vì bình <laughs> thường vi phẫn lắm nhưng mà vì vì edit, edit video là phải cắt bớt <laughs> nếu không là mọi người sẽ quay xe <laughs> ok để coi kiếp sống trước với kiếp sống này của các bạn có gì khác nhau nha có gì đặc sắc hơn 6 cấp ừ. đồng phu wow wow Ôi mọi người ơi, kiếp này của mọi người là một cái gì đó hoàn toàn khác với kiếp trước luôn á. À lúc kiếp trước á mọi người à, lý trí nè, mọi người ít nói nè, mọi người thích ở một mình. Thì bây giờ thì mọi người à, tăng động hơn rất là nhiều. À, ở đây chúng ta có kinh of Cup nè, mọi người rất là nhạy cảm mọi người rất là dễ uh, rơi vào lưới tình với mọi thứ xung quanh kiểu như là một chiếc lá rơi cũng làm cho tim em sao xuyến uh, kiểu như là em là cô gái yêu màu hồng mà cái sự giả dối thì mọi người kiểu <laughs> mọi người hiểu không kiểu vậy này cái cái cái cái sống này mọi người rất là nhạy cảm luôn á và mọi người rất là dễ rung động trước những cái những cái thực tế xung quanh ở, ở đây có năng lượng nước rất là nhiều luôn và the fall ở đây á, là mình thấy các bạn là một cái người à, chẳng những các bạn dễ xúc động nhạy cảm mà các bạn cũng rất là thích kết nối với mọi người xung quanh nữa các bạn như một đứa trẻ vậy đó các bạn à, thấy cái thế giới quan của mình không đủ và các bạn không ngừng mở ra cái thế giới quan của mình để có thể giao tiếp và liên lạc với những cái người xung quanh à, kiểu như một tinh thần ham học hỏi à, thích gắn kết và thích à, trò chuyện với người khác à, thích tương tác à, đây nè mọi người thấy không san sẻ tình yêu thương các bạn ờ, trong kiếp này uh, ờ, ngoại giao tốt hơn rất là nhiều so với kiếp trước kiếp trước là ảnh như là ô thôi về nhà đóng cửa à, chơi mình tôi là được rồi tôi tôi tôi làm à, chủ thế giới của tôi là ok rồi tôi không có cần phải à, tương tác với ai trong cái cuộc sống này hết uh à, cái cái <laughs> kiếp này thì lại uh, vui vẻ và thích tương tác rất là nhiều và ở trong kiếp này á, mình cảm giác bạn có một cái năng lượng có một cái sự ngây thơ và rất là tốt bụng luôn á tại vì uh, ở đây không tự nhiên mình đọc được năng lượng của cung dự giải ra mình cảm giác rất là mạnh năng lượng của cung cự giải luôn ừ. ok để mình rút tiếp nha rút tiếp để xem à, bài học từ cái kiếp sống trước đến cái kiếp sống này các bạn nhận được ra là gì rồi chúng ta liên tục có những cái lá kinh mọi người kinh worst kinh cấp và bây giờ là kinh quen kinh gậy á trời ơi ông nội ơi dễ vậy wow Oh, nice cup. Yeah. Ôi, mình thấy giống như uh, cái này ta gọi là giống như nó là mánh đó mọi người. Có từng cái công đoạn một. Nhưng mà cái cái cái công đoạn các bạn ngộ ra được á nó lại rất là dài. Nó từ kiếp này qua tới kiếp sau. Ừ. Oh, đúng rồi. Rồi cái trả bài này nó nó rất là men nó với nhau luôn á. uh, mình mình không biết là các bạn nghe cái lại này là trên cái tinh thần như thế nào nhưng mà các bạn có thể hiểu nôm na như thế này à, nghe cho vui cũng được nhưng mà mình cảm giác như cái tụ bài này nó có một cái năng lượng rất là mạnh mẽ và mình nghĩ chắc có lẽ cũng sẽ có nhiều bạn chọn tụ một á mình nghĩ vậy tại vì năng lượng nó rất là mạnh ừ. à, chúng ta liên tục có những cái lát kinh ha mọi người ha à, cái kiếp cái cái sống trước á các bạn là một người thích ở trong cái thế giới riêng của mình và các bạn thích cái vùng an toàn của mình các bạn không muốn ai làm phiền mình hết à, ai mà đến là đóng cửa thả chó liền à, các bạn ờ, rất là gai góc các bạn thích một mình không không liên kết với ai hết cho nên cái clip này á các bạn um, tái sinh các bạn uh, yêu đời các bạn hòa mình vào cái cuộc sống này nhạy cảm ờ, tốt bụng và cũng rất là đơn thuần à, mình cảm giác một cái năng lượng như vậy à, các bạn rất là hết mình ừ, yêu hoặc là trong công việc hay là cái gì cũng rất là ngây ngô và đơn thuần á không có tập niệm ừ. rất là thích san sẻ rất là thích giúp đỡ mọi người xung quanh ừ. rồi cái kiếp này từ cái bài học từ kiếp trước tới kiếp này á, mà các bạn nhận được á đó là chính là cái sự là hay mạnh mẽ lạc quan và um, nhiều khi là gọi là sao ta nhạy cảm thì cũng vừa vừa thôi Ờ, các bạn sẽ học được rất là nhiều điều từ những cái kiếp sống khác nhau và mình thấy cái điều mà các bạn ngộ nhận ra được á chính là từ ở trong cái sự trưởng thành ở trong cái con con người của mình á tại vì các bạn hiểu không cái bài học mà mình nhận được á không phải là từ trường từ lớp mà các bạn bước đến trường học các bạn nhận được mà sẽ là từ cái sự ngộ ra trong cuộc đời trong nhiều trải nghiệm các bạn ờ, giúp đỡ một người các bạn học được cái cách cho đi đúng không à, cái cái cái cuộc đời của những cái bạn tụ một á mình thấy nó giống như là một cái uh, một cái cái gọi là một cái giáo án vậy đó và các bạn đánh dấu từng phần một tất cả những cái việc xảy ra trong cuộc sống của các bạn á nó là một cái bài học mà các bạn tự ngộ các bạn là tự tự là giáo viên rồi các bạn cũng là tự là học sinh các bạn tự làm bài test luôn ừ. các bạn bị trôn <laughs> các bạn nhạy cảm các bạn bị lợi dụng rồi các bạn uh, uh, đơn thuần rồi các bạn uh, um, sao ta gai góc cũng lạnh lẽo cũng có thế giới riêng của mình ừ. các bạn học được rất là nhiều thứ ừ. mà nói khúc này nó hơi rộng một chút nhưng mà mình các bạn cứ hiểu năm nay như thế này là trong từng trường hợp các bạn sẽ có những cái bài học riêng của mình và các bạn đúc kết lại cái những cái con người ở tù một là những người mà trải nghiệm rất là nhiều và mình thấy ngay cả bản chất của các bạn á, các bạn là những người chiêm nghiệm rất là cao bản thân các bạn đã là một đức vua rồi dù các bạn là nam hay nữ nữa thì các bạn cũng là một đức vua hết lý trí cũng là một ông vua nhưng mà cảm xúc cũng là một ông vua từ kiếp trước tới kiếp sau bây giờ các bạn nghĩ thoáng hơn tiếp nhận mọi thứ nó rất là nhẹ nhàng rất là hưng phấn nhẹ nhàng từ đầu phu mà biến thành kinh of quen thì các bạn biết rồi đó là từ đứa trẻ biến thành một người lớn nhưng mà vẫn ừ. không ngừng tiếp nhận những bài học à, kiểu như ban đầu thì ngay theo chấm sáng nhưng mà lớn lên càng lúc càng gai góc tiếp nhận theo cái kiểu gai góc ừ. và nail cấp này nè các bạn có thấy ở đây trên đây chúng ta có king cấp và ở dưới đây là nail cấp không các bạn học được cái cách là nên đặt cái sự nhạy cảm của mình vào đúng chỗ tại vì các bạn biết á nhạy cảm quá thì có nhiều cái chuyện chúng ta cứ hay hay hay hay bị tự hành khổ mình á kiểu như người ta nghĩ một rồi mình lại nghĩ tới tới 10 lần thành ờ, hay bị chết hay bị khổ tâm lắm bây giờ chúng ta tiết chế lại ừ đó và cái cuộc sống này cái bài học mà các bạn nhận từ cái cuộc sống này là do chính bạn uh, từ những cái kiếp sống trước là sự kết hợp giữa cái kiếp sống trước với kiếp sống này lạnh lùng uh, kết hợp với lại uh, cảm xúc um, uh, thích một mình thích thích thích đọc đọc đọc tài một mình kết hợp với lại đơn thuần trẻ con nghe thơ thì ra cho các bạn cho cái bài học trong cuộc cuộc sống này là biết uh, tiếp nhận với mọi cái một cái phong thái nó nó nó dứt khoát nó mạnh mẽ hơn và nó cũng là cái sự tiết chế lại cái cảm xúc của mình ừ. nhưng mà như thế nào nữa thì mình vẫn có một cái lời khuyên đối với những cái bạn tụ một là các bạn rất là tốt bụng là những người rất là tài giỏi những bậc thầy và cái ta gọi là gì hỉ nộ ái ố cuộc sống các bạn là những cái bậc thầy luôn á ta gọi là, là bậc thầy luôn á tại vì ở đây toàn lá kinh không à rồi mình liên tục bóc được ba lá kinh ở trong cái tủ bài luôn nha mọi người wow cái tủ một thì rất là vi diệu ha à, như thế nào nữa là mình vẫn cảm giác như những bạn tủ một là những người rất là tốt tốt các bạn rất là tốt bụng á ừ trong cái kiếp sống này các bạn rất là tốt bụng ngây thơ đơn thuần là là một cái người á cũng gọi là ờ, ờ, kiểu như là dễ xúc động dễ mất ướt và cũng rất là dễ cảm thông với người khác luôn ừ, cái kíp này á nhưng mà những cái lá bài ở dưới đây nó nói là các bạn nhiều khi các bạn cần dứt khoát hơn cần còn biết nói không trong những cái trường hợp mà mình ờ, bị lợi dụng á tại vì ở đây king of quan á nó nói là các bạn cần phải dứt khoát và đừng để người khác bị lợi dụng mình ha tại vì cái bản thân các bạn là một đức chua các bạn ban đi cái tình cảm đó cho ai rồi các bạn ờ, uh, như thế nào cái đó là cái cái cái cái cái quyền của các bạn không ai có thể lợi dụng cái lòng tốt của các bạn hết ừ. những cái bài nó nói như vậy và mình mong là cái cuộc sống cũng như là cái mùa Valentine của những bạn tụi một thật là chất lượng thật là huy hoàng nha à, à, ở đây mình coi chung không có coi riêng về tình cảm hay là cái gì cả nhưng mà mình thấy uh, những cái bạn tụi một ở đây á mình cảm giác năng lượng nhẹ nhẹ thôi nha là những cái bạn tụi một á đang có tình yêu nếu mà các bạn không có người yêu đi nữa thì các bạn vẫn đang rất là yêu đời ừ. à, cái năng lượng đó rất là mạnh luôn á trời ơi, mình à, mình mình rút những cái lá bài này nó năng lượng nó mạnh vô cùng <laughs> có có chăng là mình rút lá rửa sinh chăng <laughs> à, rồi trả bài của những bạn tụ một tới đây thôi nha ờ, à, mình mình định rút thêm nhưng mà có vẻ như mình nói quá dài thì nó lại không hay nữa uh ừ -huh. à, rồi cảm ơn những bạn tụ một nha và hẹn mọi người trong những trả bài tiếp theo bây giờ mình sẽ đến những những bạn tụ hang là những bạn uh, chọn cái bộ bài romantic tarot này đây lá the lover mọi người ha ok để xem kiếp sống trước các bạn là ai ừ. wow một kiếm sâu so Wow. À, 8 xu. À, à, các bạn à, tủ hai nè à, cái năng lượng của những cái bạn tủ hai trong kiếp sống trước ha các bạn là những cái người bình thường <laughs> các bạn không phải là làm sếp cũng không phải là làm ở đỡ hay là cái gì bạn là người bình thường các bạn là là người có thể tự quản được cái cuộc sống của mình ừ cũng ờ, đi làm công ăn lương cũng ờ, nói chung là những cái công ờ, nhân viên chức bình thường á mọi người hiểu không kiểu như là không không không không có gì đặc sắc quá cũng không phải giàu có quá nhưng mà cũng không nên nổi túng thiếu quá và cuộc sống của các bạn nó khá là nhẹ nhàng yên bình ờ, cứ nhẹ nhàng bình yên như mây trôi ừ, kiểu như vậy á kiểu như là à, một cuộc sống kiểu mẫu bình thường à, sinh ra lớn lên được đi học đầy đủ sau đó đi làm sau đó có, có gia đình có con à, một cuộc sống nó khá là viên mãn nó khá là hạnh phúc ừ, đó một cái cuộc sống nó bình lặng ừ, không có gì quá gì nổi bật ha không có làm sếp không có không có bị ai ghét mà cũng không ghét ai luôn một cái một cái tính tình nó không tạp niệm một cuộc sống rất là nhẹ nhàng yên bình ừ, mình cảm thấy một cái sự ờ, yên bình ở trong cái cuộc sống trước của mọi người à, các bạn là những cái kiểu người kiểu mẫu điển hình ở trong cái cuộc sống luôn và được mọi người xung quanh à, kiểu như hay hay nói đến là các bạn coi khi mà nghĩ đến một gia đình các bạn sẽ nghĩ là gia đình có ông bố và mẹ này là có hai đứa con kiểu vậy à, kiểu kiểu kiểu vậy á kiểu kiểu như điển hình của một kiểu người bình thường <laughs> mình không không miễn tả cho mọi người được tại vì uh, những cái đó nó nói về chung chung lắm nha nó không có nói riêng là các bạn sẽ làm một cái lĩnh vực nào các bạn là ai các bạn là một người bình thường đó các bạn không có Ờ, không phải nổi tiếng không có tài lẻ không nói chung là cuộc sống của bạn nó rất là bình thường nhưng mà nó rất là yên bình ừ. đó nghe nó hơi ờ, khó hiểu <laughs> nhiều, nhiều lúc coi lại xong mình cũng không biết mình đang nói gì nè <laughs> ok chúng ta có đá the heretic ồ oh, trong kiếp sống này các bạn khác như thế nào wow rất là sâu sắc và tâm linh ồ oh, mười cấp á kỵ sĩ cấp ồ nãy giờ năng lượng ra nước nhiều với ta ôi năng lượng cung sông ngư rất nhiều nha hồi nãy trước thì à, cung cự giải bây giờ thì tới cung sông ngư hả trời hôm nay nước nhiều dữ à đúng là valentine mọi người ha valentine cái là uh, cảm xúc uh, tình yêu đông đầy ok thì uh, lá đề heretic ở đây á là mình cảm giác như kiếp sống này á các bạn sẽ uh, giàu có hơn trước, trước là nhiều có nghĩa lúc trước là mọi người uh, bình thường giản dị nói chung là không có giàu có quá nhưng mà cũng không đến nổi đói kém quá các bạn là những người bình thường à, những người lao động bình thường các bạn à, bỏ ra à, một cái chất xám rồi sau đó các bạn nhận là một cái cái cái thứ tương đương như vậy ừ. rất là yên bình ha kiếp này thì à, thì mình cảm giác như là các bạn à, à, muốn muốn tỏ sáng hơn rất là nhiều mình cảm giác như là các bạn muốn tạo ra một cái lực thu hút người khác nhiều hơn dựa vào cái sự đáng yêu của mình à, trong cái kiếp sống này á mình thấy thứ nhất là các bạn xinh hơn này à, nam nữ gì cũng có thể là đẹp hơn kiếp trước rất là nhiều à, có điều kiện hơn kiếp trước rất là nhiều à, cũng thích những cái thể loại về văn học nghệ thuật nữa mình thấy ở trong cái uh, tụ bài này tụ bài số 2 này có những bạn mà đã đi làm rồi á thì có thể là các bạn sẽ hoạt động trong những cái lĩnh vực nghệ thuật có thể như là đàn hát ca múa gì đó nói chung là các bạn sẽ có một cái môi trường riêng của mình để mình tỏa sáng và lan tỏa cái sự yêu nghệ thuật của các bạn còn nếu mà các bạn à, đang đi học mà còn nhỏ còn bé thì các bạn sẽ rất là thích nghệ thuật các bạn thích vẽ thích hát thích ờ, đàn ca múa nhảy gì đó nói chung là các bạn sẽ rất là có cái thiên bẩm và nghệ thuật ừ, mình thấy ở đây là nhiều nhất có lẽ là uh, vẽ tranh hội họa cầm kỳ thi họa là các bạn rất là giỏi à. ừ nói chung là nói chung chung như vậy đi ờ, không có phải riêng một cái vấn đề nào hết nhưng mà à, các bạn có hiểu năm nay là các bạn là một trong những cái người mà à, rất là biết à, thưởng thức nghệ thuật ừ. đó và các bạn à, thu hút rất là nhiều người khác các bạn có thấy cái lá 10 cấp ở đây không ở đây có một người đàn ông họ, ông chơi ông ấy chơi sáo và được rất là nhiều người xung quanh ngắm nhìn ừ mà ngay khi mà các bạn ờ, là nghệ sĩ đường phố đi nữa thì à, bạn có một cái tài năng thiên bản rất là tốt có thể là bạn hát hay nè bạn vẽ vẽ đẹp các bạn uh, khéo tay chẳng hạn ừ bạn bạn làm gì nó cũng uh, nhìn xịn sò hơn người ta đó ừ kiểu vậy uh, mình thấy một cái tâm hồn thi thơ lãng mạn uh, romantic ở đây như cái bộ bài này ở trong cái năng lượng của tủ hai thì có thể là trong cái kiếp sống này các bạn bạn là những cái người mà lan tỏa cái sự uh, nghệ thuật đến với người khác ừ, kiểu vậy thế hôm nay mình cứ nói kiểu vậy nhiều nhờ à, để xem kiếp này các bạn uh, ờ, tụ hai còn có gì đặc sắc nữa không à, không cái này là tùy tùng cấp nha mọi người bay cấp á 7 cấp uh -huh. oh. à 10 kiếm vào vào trời ơi các bạn chẳng những các bạn uh, yêu nghệ thuật các bạn cũng rất là đa tình <laughs> ta hay nói là uh, ta gọi gì ta uh, ánh trăng nó hội tôi người ta hay gọi là gì uh, uh, mấy mấy người mà ta gọi là ta, ta tâm hồn thi thoảng lãng mạn bay bổng thì uh, rất là đa tình đó uh, tự nhiên mình không biết nói sao luôn mọi người nhưng mà các bạn à, rất là ừ có thể trai rất là trăng hoa có có rất là nhiều các bạn rất là biết thưởng thức cái đẹp luôn á mình cảm giác như vậy các bạn uh, thấy uh, các bạn thấy cái cô này nó dễ thương các bạn cũng thích cái cái chị cái bên sớm đáng yêu các bạn cũng thích xong cái uh, các bạn đi về gần nhà uh, có một cái bà chị bán bánh mì cũng thích luôn à. <laughs> <laughs> còn con gái thì mình cảm thấy là khá là háo sắc nha các bạn uh, rất là dễ cờ rết à, nói chung là à, bạn là một cái kiểu như là à, hoa đẹp thì cứ ngắm thôi chứ không có muốn hái riêng về ai hết các bạn rất là biết thưởng thức nghệ thuật cái cái cảm giác cái um, yêu mến của các bạn á nó nó rất là ở trong cái clip này á nó nó kiểu như là ở dừng lại ờ thấy đẹp là thích rồi à. không không có cần phải là của mình thì mình mới thích và ai mà hỏi ôi sao thôi mày háo sắc quá hay là sao mày ờ, cứ ờ, tối ngày cứ chăm chăm vào cái đẹp thì các bạn nói là ủa đẹp thì có gì sai đâu mình đẹp thì mình có có quyền ờ, giống như là một giống là một cái lợi thế thì mình cứ phát huy cái lợi thế đó thôi các bạn nhìn cái chuyện về cái đẹp đó nó nó rất là nhẹ nhàng và nó thậm chí phần rất là dễ thương và đáng yêu nữa kìa và mình thấy khi những cái lá bài này rút ra thì các bạn cũng làm việc trong những cái môi trường đẹp <laughs> nó tôn vinh là được cái đẹp á mọi người không kiểu như là có thể làm trong ờ, bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ nè spa những cái ờ, những cái cái hoạt động nào đó nó nó nó có thể liên quan về cái đẹp chẳng hạn là à đúng rồi trang điểm makeup artist ừ đúng rồi cũng cũng có thể là như vậy à, các bạn rất là sâu sắc nhẹ nhàng ha các bạn giao tiếp với người ta rất là nhẹ nhàng ôn nhu và thậm chí người ta còn thấy là khi mình nói chuyện với các bạn trong cái kiếp sống này người ta cảm thấy là bạn rất là đáng yêu ừ. à, nhẹ nhàng đáng yêu lắm dễ thương lắm à, muốn muốn muốn muốn cho biết nhiều hơn nhưng mà các bạn biết các bạn là gì không vì các bạn quá là nhẹ nhàng ra tình đi cho nên nó là mình thấy kiểu giống như là ta gọi gì à, xung quanh thì không có thiếu nhưng mà nhìn lại thì không có ai hết ở kiểu ngày ngày nắm mối tối nằm không á mọi người tại vì các bạn cứ uh, cho anh kia một chút cho chị kia một tí uh, cho bác kia một tí là một hồi là không còn gì luôn đó mọi người hiểu hiểu ý mình không cứ như là à, trong cái kiếp sống này các bạn hơi gặp trục trặc với cái đường tình cảm ha thậm chí là các bạn tụ hai mình cảm giác như là mọi thứ trong cái kiếp sống này nó khá là nhẹ nhàng nó cũng nhẹ nhàng như kiếp trước đó nó nó không có quá nhiều trắc trở nó không có quá nhiều cồng kình mình cảm giác như là cuộc sống các bạn nó không có ờ, quá lo về cơm ăn áo mặc nè rồi các bạn cũng có công việc nè nhưng mà mỗi lần mà nghĩ về chuyện tình duyên á cái là bạn cứ dắt tay lên chán trời tôi tôi khổ như trời à, sao tôi nhìn tôi cũng đẹp này mà không có ai yêu tôi hết rồi à, à, nói chung là sao cứ mỗi lần nhắc tới chuyện tình cảm mình tôi nó cứ lông bông trách trở tôi thích anh kia <coughs> tôi thích anh kia được mấy ngày thì uh, anh ấy không tự nhiên không còn giải thích nữa à, không còn đáng yêu nữa không còn đáng dễ thương nữa nói chung là các bạn cũng mong manh dễ vỡ nó mà các bạn không có một cái mối quan hệ nào là nó nó nó gọi là cố định <laughs> được lâu á cho nên nó là những cái người này nhiều khi cảm giác là hơi hơi bị cảm giác là mình, mình thấy các bạn hơi nản khi mà nghĩ tình yêu á các bạn nhìn cái cái cuộc sống này nó với ánh mắt hoài nghi và các bạn không biết là ôi trời ơi, mình làm như vậy có đúng hay không rồi uh, anh đó có yêu mình thật lòng hay không nói chung là cái cái cách nhìn của những cái bạn về um, tụ tụ hai về cuộc sống về tình yêu nó rất là bị um, <laughs> cái, mọi người hiểu không kiểu như vậy là à, làm tự nhiên lần nào cũng thất vọng rồi à, cứ yêu hết mình xong rồi hết hồn đó ừ cứ vậy đó nó không có được suôn sẻ nó không có được mượt mà lắm ờ, đó chỉ uh, ờ, kiếp sống này thì nó vẫn ok hơn các bạn vẫn là một người rất là sâu sắc rất là uh, nói chung là cái kiếp sống này á nó tiến bộ vượt bậc so với cái kiếp sống trước nổi bật hơn giao tiếp nhiều hơn à, và cũng um, định hình cái bản thân của mình nhiều hơn rõ ràng hơn so với kiếp sống trước à, nhưng mà gặp khá nhiều trắc trở về cái chuyện tình cảm ha ừ uh, một năng lượng khá là trăng hoa uh, khá là đào bông đào bông ở đây đào hoa đào hoa ừ một cô chàng một anh chàng uh, một cô nàng một anh chàng dễ gây sao xuyến với người khác <laughs> nói nhanh quá hồi vẹo mồm ok bây giờ thì mình uh, sẽ uh, uh, rút nốt Oracle cho mọi người ha tại vì cái tủ số 2 á, mình thấy nó hơi hơi chung chung mình muốn uh, ờ, rút kỹ Oracle một chút thêm những bạn tủ hai có cái gì hay ho nữa ha trong cái kiếp sống này à, mình sẽ lại mở cái viễn uh, quyển cái quyển chứ phải cái viễn uh, bách khoa toàn thư của mình ra à mọi mọi người bình thường uh, nghe mình đọc tiếng anh là thấy phèn rồi đúng không tới lúc mà mình nói chuyện bình thường mình còn phèn hơn đó mọi người như thế này nè đấy những cái video mà như này trời ơi, mốt mình sẽ được gọi là à, ta gì ta gọi là ra một bạn à, xem tarot à, phát biểu à, phát âm không rõ ràng ừ. không biết tại sao mỗi lần mà nói chuyện mình lại nói nhanh nè rồi mình lại à, hay biểu kiểu bị đọc nó dính dính lại với nhau quá ừ, kỳ ghê út út út út út ok chúng ta có lá Homenti oh, cái lá này nói về con người ha giao tiếp ừ. à, white red để coi bách khoa tặng thư uh, cho các bạn thông điệp gì ha don ok à, mình thấy trong cái cuộc sống của các bạn tuổi hai này là các bạn sẽ gặp rất là nhiều người à, các bạn sẽ tương tác với rất là nhiều người và những người này ở đây á, xuất hiện trong cuộc sống của bạn á, để lại cho các bạn rất là nhiều những cái câu chuyện những cái kỷ niệm và thậm chí là sinh ra một số cái sự hoang mang không nhất định nữa ờ, ở đây á, mình cảm giác như là các bạn gặp được ờ, lý thông nhiều hơn là thạch xanh nha lá này nó cũng đại diện cho cái sự tính toán nè các bạn rất là nhẹ nhàng rất là cảm xúc ha ừ. các bạn cũng có một cái sự ngây thơ có một cái sự đơn thuần giống như là ở những cái bạn độ một đó nhưng mà cái cái sự nhạy cảm của các bạn nhiều hơn tại vì thường thường khi mà người ta có cảm xúc nghệ thuật á thì những cái người đó cái cái cái cái cái cảm xúc của người ta mãnh liệt hơn so với những cái người mà thiên về uh, lý trí và trực giác ừ, đó cho nên là các bạn thường thường hay kiểu như là gọi là hay đặt niềm tin nhiều quá thành ra hay bị vỡ mộng á ừ thì cái lá bài này ở đây á những cái bài lá bài này hay nói với mình đó là các bạn cần cần phân định những cái người mà tiếp xuất hiện trong cuộc sống các bạn rồi các bạn ờ, tương tác với họ như thế nào các bạn cần chín chắn hơn cần kiểu như là uh, quyết đoán hơn tại vì ở kiếp trước á thì mình thấy các bạn có một cái cuộc sống nó rất là nhẹ nhàng nó rất là yên bình cho nên á, cái kiếp sống này á, mọi người có một cái sự ờ, gọi là sao ta uh, bạn có một cái sự các bạn có một cái sự thu nạp uh, nhiều gọi là các bạn tại vì các bạn cũng uh, gọi là yêu nghệ thuật yêu cái đẹp mà tương tác cũng rất là nhiều cho nên nhiều khi á, nhìn đẹp nhưng mà ai biết ở bên trong có đẹp hay không thì không biết nha tại vì mình tương tác với họ mình nói chuyện với họ mình tiếp xúc với họ lâu thì mình mới thấy họ có cái sừng hay là họ có cái cái cái phần hào quang cái đầu đúng không mọi người thì người ta nói á, không có gì sâu như lòng người hết nhiều khi mình ở với người đó mấy năm trời mình ở thậm chí là mình kết hôn với người ta mình còn không biết là người ta có thật sự tốt với mình hay không cho nên nó làm ở đây á là những cái bài này nó còn đang nói với mình á các bạn hãy dùng cái cái cái ánh mắt tin tường để quan sát và nhìn tổng quan một cái cục diện và đừng để cảm xúc lấn át mình quá nhiều tại vì à, một cái tâm hồn thi thơ như các bạn á thì không xấu nhưng mà cuộc sống này thì nó nó thực sự nó không nhẹ nhàng như vậy ừ. trong cái kiếp sống này á, các bạn học mà các bạn cần nhận được là phải tỉnh táo và cần phải kiên định cần phải lý trí nhiều hơn ừ. là tụ bài của những bạn tụ hai nha ok mình hãy lát trong tụ bài thứ theo nha ừ nhớ quay lại coi video của mình nha thả tim <laughs> rồi những bạn tụi ba nha tụi bài cuối cùng mình sẽ quay sao xong lẹ rồi mình đi ngủ luôn ngủ quá rồi ờ. đây lá là lá vờ mà các bạn chọn ha ừ. để xem à, kiếp sống trước ừ, các bạn à, là ai or the world fortune tám xu là đẹp oh man ừ cái tủ này ờ, nó ờ, nó rất là chạm mặt nha mọi người mình cảm giác như vậy các bạn ờ, ở trong kiếp sống trước á các bạn sẽ sẽ là cái người mà bị người ta ghét nhiều dữ lắm <laughs> người ta không có thấy được cái thành công của các bạn người người ta hay nhận định các bạn như thế này là các bạn uh, giỏi nhưng mà các bạn rất là ác á mọi người mọi người uh, hiểu hiểu ý mình không các bạn rất là siêng năng thông minh chăm chỉ và cũng rất là thành công nữa bất cứ cái lĩnh vực mà các bạn theo các bạn đều đạt một cái thành tựu nhất định tại đây chúng ta có lá The Will Fortune nè đó các bạn đạt được rất là nhiều thành tựu ở trong cái lĩnh vực mà mình theo ha ví dụ là các bất cứ lĩnh vực nào ha cái cái uh, nhưng mà mình cảm giác những cái bạn nó nói là các bạn kiếp sống trước á các bạn là một cái người mà mình nghĩ là các bạn sẽ là một cái bậc thầy trong một cái lĩnh vực nào đó mà uh, kiểu như là các bạn ờ, chế tác nghệ thuật nè à, các bạn à, làm à, sành làm gốm gì đó hay là cái gì đó nói chung là trong một cái một cái loại hình nhất định ha thì các bạn là một cái người rất là sành sỏi ha các bạn rất là nhiều kỹ năng luôn khi mà người ta nhắc đến bạn người ta thấy bạn giống như là thánh nhân vậy đó các bạn ví dụ như các bạn làm cái tô cái chén vậy đó thì uh, các bạn cũng cũng cũng cũng xịn hơn người ta rất là nhiều uh, cái lá bài này nó nói là các bạn là một người rất là siêng năng chăm chỉ và cái kỹ năng của các bạn rất là tốt không có thể xem thường cái cái cái cái cái kỹ năng của các bạn đâu ha nhưng mà ở đây chúng ta có lá đét nè cái lá bài này á nó cũng nói là cái sự tiêu cực ừ, từ những cái người xung quanh nhìn các bạn ha kiểu như là bạn mình thấy kiếp trước á các bạn là một cái người cực kỳ cực kỳ khó tính luôn một là các bạn làm á các bạn làm các bạn thành công và các bạn thấy là chỉ có một mình mình mới có thể làm được như thế và tốt như thế thôi các bạn không ghi nhận cái cái sự cố gắng và cái sự thành công của ai cả à, và các bạn chỉ muốn giữ nó cho hư hư cho một mình mình thôi à, mình cảm giác tiếp trước là các bạn một người vô cùng thành công luôn các bạn à, làm cái gì các bạn cũng cũng cũng sẽ thành công trong cái lĩnh vực đó hết và bạn là một cái người mà gọi là ở khi mà người ta nghĩ đến bạn người ta sẽ nghĩ là ồ oh, thật là giỏi ừ. nhưng mà các bạn cứ hư hư giữ cái cái điều đó cho mình thôi các bạn không không chia sẻ với ai cả kiểu như là các bạn rất là độc tài luôn á à, các bạn có thể nghĩ đến một số nhân vật như là Hitler nè à, ông ấy rất là giỏi thông minh ha một, một nhà sách lược tuyệt vời luôn ha nhưng mà cái cái cái sự sách lược đó bị đặt sai chỗ giữ riêng cho một ông ấy biết ha là một người rất là độc tài cực kỳ độc tài khi mà nghĩ đến Hitler là các bạn cũng nghĩ là ồ một người tạo ra cái đế chế phát xít nhưng mà ông ấy cũng cực kỳ độc tài cái gì nó cũng hai mặt các bạn thành công bao nhiêu thì các bạn sẽ bị ghét tương đương như vậy luôn ừ đó các bạn hiểu không trong nói chung là bạn là một cái người mà gọi là <laughs> mình mình mình mình mình mặc dù là mình không muốn nói khó nghe nhưng mà cái tụ bài số 3 nó rất là mạnh kiểu như nó đập lên một cái là các bạn giỏi thì các bạn giỏi dữ lắm nhưng mà bị người ta ghét thì cũng nhiều tương đương như vang vậy luôn đó à, mình thấy thấy thậm chí lúc trước là các bạn à, là một cái người mà gọi là khá là giàu có từ cái chính cái sức mình luôn có nghĩa là các bạn ờ, làm làm làm nghề hoặc là các bạn làm một cái công việc gì đó thì các bạn cũng cũng cũng cũng rất là thành công và có được một cái số số dư nhất định từ cái kiếp trước ừ. à, nhưng mà bị ghét nhiều <laughs> ừ, tụi ba mâu thuẫn ghê ok để coi kiếp này các bạn ờ, là gì à, chúng ta nói là magician à, nhà pháp sư ok uhm. Ừ. The Chariot rồi cái năng lượng cái năng lượng tự tin mang mang từ kiếp trước qua tới kiếp này luôn ừ. nếu nếu các bạn nói các bạn là số 1 thì không ai dám là số 2 luôn cái năng lượng tự tin của những cái bạn tụ ba này ở trong cái tụ này cũng vậy ở trong cái cái cái kiếp này cũng vậy kiếp trước các bạn tự tin các bạn thành công các bạn uh, được người ta uh, nói xấu cộng với khen cứ kiểu như mà khen mà nói xấu á mọi người kiểu như à, biết là giỏi rồi nhưng mà không không không không có khen các bạn được được phải chê các bạn à, nhưng mà phải vẫn phải công nhận là các bạn rất là giỏi à, và cái kiếp sống này á các bạn cũng tự tin như trang không bạn mình thấy cái kiếp này á mình thấy các bạn vẫn là ông này bà nọ vẫn là người thành công ừ trong đi học thì các bạn đứng trong lớp rất là có thể là không phải là top 1 nhưng mà à, có thể là những cái thành phần những cái gương mặt rất là tiêu biểu trong lớp ừ. còn nếu mà đi làm rồi thì chắc chắn là phải là một cái gì đó rất là quan trọng luôn á cái kiểu như là các bạn à, rất rất là biết tỏ sáng cho cái bầu trời của mình ở trong cái clip này luôn ừ. cho dù bất cứ lĩnh vực nào các bạn hay luôn ha các bạn tự tin thật sự luôn á và các bạn cũng điêu luyện như y chang giúp trước rồi đó nhưng mà cái cái cái sự điêu luyện này nè trong cái clip này á mình cảm giác như là nó nó phóng khoáng hơn ừ. nó kiểu như vậy nó nó bớt bị gò ép như kiếp trước và nó kèm theo cả hành động nữa ờ, các bạn chứng minh cho người ta thấy là các bạn uh, tuyệt vời như thế nào như lúc trước khi mà tại vì bạn bị uh, nói xấu nhiều quá kiếp trước là các bạn uh, kiểu như các bạn là ông này bà nọ nhưng mà bị nói xấu nhiều quá thì kiếp này các bạn cũng là ông này bà nọ nhưng mà các bạn uh, hành động nhiều hơn các bạn chứng minh nhiều hơn các bạn cho người ta thấy là thật sự là các bạn tuyệt như thế nào ừ. à, vẫn là à, ok thôi à, vẫn là cái năng lượng tốt nhưng mà à, kiếp trước thì có vẻ tay tôi tay tản ha kiếp này thì hơi hơi hơi hơi cần phải có sự hành động và cần có uh, nhiều cái bứt phá hơn để để chứng minh cho người khác biết là à mình như thế nào ừ. à, để xem mình có những cái lá bài nào nữa nha năm kiếm ừ. nhiều lúc sẽ cảm thấy rất là đơn độc không cảm giác cho mình ờ, phải gồng lên làm mà ờ, vừa lòng thiên hạ rất là nhiều để hai ra phần và chính xu ừ có những lúc á trong cái kiếp sống này các bạn sẽ cảm các bạn sẽ phải tự hỏi bản thân mình là ô mình rốt cuộc mình đang làm cái gì vậy trời mình giỏi mà mình thật sự biết các bạn biết điều đó và mọi người xung quanh cũng biết điều đó nhưng mà nhiều lúc các bạn nghĩ là ô tại sao mình phải luôn chứng minh cho người ta biết là à, mình phải giỏi mình phải mình phải cố nói cho người ta biết à, mình giỏi như vậy đó mình mình mình mình mình xịn như vậy đó phải nói như thế để làm cái gì ừ các bạn nghĩ là ờ, tại sao mình phải cố gồng lên nhưng mà cái điều đó rất là hiển nhiên các mọi người thì mình thấy cái một nhiều lúc các bạn cảm giác là mình tự đào hố cho mình trong cái clip này luôn á các bạn thành công nhưng mà các bạn hay bị tụt mút các bạn hay bị hoang mang huỳnh thương lắm thật sự là các bạn có thực lực nè các bạn uh, giỏi các bạn có điều kiện các bạn có thể làm mọi thứ rất là tốt nhưng mà uh, các bạn cứ thấy có một cái lỗ thủng gì đó ở trong ngay chính cái cái cái cái cái, cái sự tự tin đó các bạn tạo ra các bạn thấy mối sự không trọn vẹn và uh, các bạn vẫn vẫn chưa tin tưởng lắm và chính bản thân mình ừ. à, cái lá này nè nó nói là nhiều lúc các bạn chỉ có một mình thôi những cái lá bài này nó đang nói là các bạn chỉ có một mình ở trong cái câu chuyện của mình và có một số điều đó các bạn nghĩ là người ta có thể chăng là người ta hiểu lầm mình hay không thì kiếp này vẫn là một mình cho nên cố gắng bươn ra trên thế giới là nói cho mọi người cho biết là à, mình bưng mình mình giỏi như vậy đó mình tương tác nhiều hơn mình tốt bụng mình uh, xịn uh, mình thật sự có kỹ năng kinh nghiệm như thế nào các bạn cũng muốn thể hiện cho mọi người là à, tôi cũng thân thiện lắm á tôi cũng dễ thương lắm chứ bộ cũng đâu có khó gần đâu nhưng mà các bạn cảm giác như là người ta chỉ tương tác với các bạn uh, chơi chơi mà mặt thảo mai chơi vui thôi chứ cũng không có thật sự là muốn có một cái mối quan hệ lâu dài cho các bạn ừ. mình thấy cái một cái năng lượng nó hơi trùng lầm ở trong cái clip này kiểu như cũng là như kiếp trước nhưng mà hơi cô độc lúc trước à, độc tài kiếp trước rất là độc tài ha à, ai muốn nghĩ gì muốn nói gì nói kệ bà không quan tâm những kiếp này thì cảm giác như là nhiều lúc mà không biết là mình đang làm cái gì mình mình đang cố gắng vì điều gì cái cái cái tổ bài này nó có một cái khoảng hở rất là bự ngang giữa luôn á khi mà các bạn nghĩ về người khác các bạn nghĩ là rõ ràng là mình đáng ra mình phải được công nhận ở trong cái kiếp sống này nhưng mà hình như là các bạn nghĩ là chỉ có một mình mình thấy bản thân mình là giỏi thôi ờ, các bạn tự hoài nghi về bản thân của mình luôn á ờ, có phải chăng là mình đang ảo tưởng hay không ừ. ờ, cái kiếp này á cho dù người khác thấy các bạn giỏi mà người ta sẽ không thừa nhận ra ngoài mặt nữa ha Ừ, đã có vẻ như là nghiệp báo từ kiếp trước à, tới kiếp này á, kiểu như là kiếp này bây giờ giỏi như thế à, nhưng mà cũng không ai được ai thừa nhận công nhận hết ừ. à, <laughs> mình mình không biết mình coi cái cái tụ bài này xong mình có bị chửi không mọi người cái, cái tụ bài nó khá là mâu thuẫn luôn ừ. kiểu uh, giỏi nhưng mà không được công nhận uh, hoang mang ghê ok bây giờ mình sẽ rút uh, oracle cho những bạn tụ uh, tụ ba đi ha tại vì à, nói hồi này nó giống như cái bùng binh quá nói hoài không dứt được ừ, và các bạn thì cũng khó hiểu à, để xem cái thông điệp của những bạn tụi bay là gì đây từ những lá oracle bách khoa toàn thư đây để sẽ sẽ sẽ ra thông điệp cho những bạn tụi trộn một lá nhảy ra luôn mọi người we're sống cho chính bản thân mình à, các bạn làm gì các bạn giỏi như thế nào chỉ cần các bạn tin bản thân mình là được đừng đừng để cái cảm xúc người khác quyết định cho bản thân của mình carbon này từng tự đào hố cho mình nhé à, ờ, cái lá bon này nó cũng có nghĩa là các bạn đã có nhiều lúc các bạn cảm thấy không chắc chắn và cái lá widower ở đây cũng nói là các bạn nên thức tỉnh và có sự đổi mới đi uh, nhiều khi không cần phải sống cho vì vì vì ai hết mà bạn vì là chính bản thân của mình là được rồi uh, thay vì cứ phải cố chứng tỏ với cả thiên hạ là à, tao giỏi như thế này tao xịn như thế này đó tao tao tao như thế này thì thôi bây giờ không cần phải làm vừa lòng ai hết chỉ cần là vừa lòng bản thân của mình là ok rồi uh. Uh, chúng ta có history nè ai cũng có một câu chuyện của mình ha <laughs> cái lái này nó nói về cái câu chuyện các bạn và có lẽ như cái kiếp sống mà các bạn cũng nên um, quen dần với những cái điều <laughs> đó đi tại vì kiếp trước các bạn giỏi nhưng mà các bạn độc tài lắm ừ, cho nên là cái kiếp này các bạn mình thấy là các bạn có một cái năng lượng muốn uh, muốn uh, giao tiếp muốn tương tác với mọi người xung quanh với một cái uh, thái độ hòa bình hơn nhưng mà có vẻ như cái năng lượng uh, xa cách từ người khác nó vẫn không khá khảnh hơn là được bao nhiêu Ray ai có ý kiến gì thì kể bản thân mình biết mình là ai và ok là được rồi cái thông điệp của những cái tụ bài này đó là các bạn vững chắc như cái một cái bức tường thành vậy đó các bạn uh, có thực lực vạm vỡ và to lớn như một cái bức tường thành vậy đó và không có gì có thể đạp đổ được bạn hết cho nên đó là à, mình biết là các bạn muốn bước ra ngoài thế <laughs> ngoài kia các bạn nhận được cái sự công nhận từ những người khác rồi à, tuy nhiên á có thể là người ta người ta người ta có một cái ranh giới gì đó các bạn người ta thấy người ta thấy bạn giỏi quá cho nên người ta cũng không muốn thừa nhận ngoài miệng nhưng mà các bạn ở trong lòng người ta nghĩ nghĩ như thế nào thì cái đó là cái chuyện khác nữa đúng không các bạn phải nói chuyện với người ta thì các bạn mới biết nhưng mà mình thấy đó, <laughs> bây giờ cuộc sống này á thừa nhận người khác giỏi là một cái điều rất là là khó luôn á kiểu như là thường thì gato sân si cà khịa nhiều hơn chứ khen người khác giỏi ít ít có ai khê người khác giỏi lắm à, giống như mình nè à, kiểu như mình thấy người ta mình khê người ta giỏi thì mình rất là dễ nhưng mà ờ, có những cái người á thậm chí là người ta quá là xịn sò à, người ta rất là ừ, kiểu như người ta giỏi quá nhiều khi mình cũng ngại mình mình mình khê người ta không cái không biết người ta nói mình có Ồ, có phèn quá hay không <laughs> ừ cho nên cái gì nó cũng có lý do hết mọi người ha đừng quá đặt nặng cảm giác cảm xúc của người khác lên chính bản thân mình mình thấy các bạn rất là tự tin luôn các bạn như cái chú uh, sư tử này nè các bạn quyền lực các bạn giỏi và rất là tỏ sáng cho nên đó à, thay vì cứ ờ, thắc mắc là ủa trong mắt người ta mình ờ, như thế nào mình có ok có tốt hay chưa để ờ, cảm xúc của mọi người lên trên cái ý kiến của mình nhiều quá thì bây giờ cái kết giới của các bạn cái cái cái cái đức cái từ gọi là cái, cái danh giới của các bạn á các bạn cần thiết lập rồi các bạn cần đổi mới cái cách nhìn của mình đi và hãy tự tin vào bản thân mình thật ra uh, mặt béo xấu lùn gì đó thật ra ai cũng có thể nhận ra được cái xấu hết nhưng mà chính cả các bản thân các bạn mà cũng thừa nhận cái điều đó có phải là các bạn cũng cũng cũng cũng đang bôi bác với bản thân mình hay không tại vì mình yêu bản thân mình trước đã mình biết là mình nói những cái thông điệp thì nó hơi cãi lương nhưng mà mình biết là có rất nhiều bạn không không gọi là không kiểu như không yêu bản thân mình á hay để cảm xúc của mình cho một người khác quyết định lắm kiểu như là mình thích một người á cái người đó vui hay buồn hay người đó nói gì tổn thương các bạn là các bạn buồn nguyên ngày luôn cái đó cũng không yêu bản thân mình nữa các bạn phải yêu bản thân mình trước đã thì các bạn sẽ biết cách để yêu một người và các bạn sẽ biết cách để được nhận sự tôn trọng từ người khác uh-huh. à, rồi ok những cái bài cải lương của mình đến đây là hết nha và là bài tụi bạn ngày hôm nay của mình luôn à, rất cảm ơn các bạn đã nghe đến đây và nếu có bất kỳ những cái uh, uh, phàn nàn những cái uh, kêu ca gì đó có thể có thể để lại mình comment bên dưới mình sẽ đọc và thả tim còn bây giờ thì mình sẽ đóng máy và chuẩn bị đi ngủ đây ờ, hết pin rồi bye bye mọi người chúc mọi người valentine cũng như một mùa tết tuyệt vời và chất lượng nha bye bye